Đam mê cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào các bạn nha à, Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi câu cá cá cha với lại cá chê nha các bạn à, Bài này à, chúng ta câu cá cha với lại cá chê rất là hiệu quả Câu được à, tất cả các à, là chỗ sông, hồ, đập, tự nhiên và và có thể câu được cả hồ dịch vụ nha các bạn à, tại vì à, có rất nhiều anh em đã à, yêu cầu mình làm mồi câu cá chê với lại à, mồi câu cá cha à, mình thấy cái bài mồi này à, đơn giản nhất mình à, ngày hôm nay mình à, mình có thể mình chia sẻ cho các bạn để cho các bạn làm và các bạn à, câu thử và mình đã test bài mồi này lên cá thành công rồi à, hôm nay mình à, rất vui được à, chia sẻ với lại các bạn mồi câu cá cha với lại cá chê nha các bạn rất là đơn giản thôi thành phần của chúng ta không không có tốn quá quá, quá bao nhiêu tiền đâu các bạn làm xong rồi các bạn câu lên câu liền hoặc là các bạn ủ qua một ngày à, các bạn làm xong rồi các bạn à, để khoảng 4 tiếng sau các bạn đem đi câu nha các bạn rất ok lên cá cha chê và rô phi rất là nhạy nha các bạn à, mình mới vừa chạy ra mua nguyên liệu để làm mồi đây mồi câu của ta rất là đơn giản thôi đây là đây là gói mồi câu cá D2 chúng ta sẽ dùng một gói mồi câu cá D2 tùy theo các bạn muốn câu nhiều hay là các bạn muốn câu ít nha các bạn đây là bịch à, D2 bịch màu vàng này các bạn nha nè nhớ nha bịch màu vàng nha này câu cá cha với lại cá chê rất là ok và hiệu quả nha các bạn đây phần thứ hai đây là trứng gà các bạn nên nhớ cho mình là lấy mỗi cái lòng đỏ bên trong thôi nha các bạn sẽ ok lấy mỗi cái lòng đỏ bên trong thôi thành phần thứ ba đó chính là phô mai con bò cười đây mình sẽ dùng hai lát phô mai con bò cười như thế này các bạn đây nè hai lát phô mai con bò cười nha để chúng ta tạo một độ hăng hăng mạnh nặng bò chúng ta chỉ có bốn ờ, thành phần thôi à, vâng cuối cùng đây chính là cắm cá à, trong thời gian giai đoạn mình đã xây nhuyễn cái à, cắm cá này ra rồi đây là thức ăn cho cá chai nha các bạn đây các bạn bạn xây nhuyễn ra như vậy là ok nè mùa này nó chúng ta nó có là, lên mùi tanh mùi tanh các bạn mùi mùi rất là tanh luôn đó để hợp cho chúng ta có độ tanh tanh vừa phải nha các bạn cho chúng ta câu cái cá trao với lại cá chê sẽ ok hiệu quả hơn ok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 đây các bạn ờ, đây là đây là đây là nhà của mình nè đó đây là ông già của mình đây đó đây đây là đây là tầng cảnh nhà của mình nè đó nhà của mình à, chỉ có như vậy thôi đây nhà mình à, làm à, làm thợ mộc các bạn đó mình mua rất là nhiều cây gỗ nè đó mua rất nhiều cây cây gỗ để mà dự trữ để mà làm đóng đồ cho người ta các bạn đây đó à, nhà mình à, toàn bộ đều bằng gỗ hết nha các bạn đây đây đây đây là cửa à, ở nhà mình à, tự đóng tự làm nha các bạn đây đây đây đây, đây, là, đây là cửa mặt trời bằng gỗ cây sao nha các bạn đây đây là gỗ mặt trời đó đây là tự do ông do ông già mình làm nha các bạn đó đây các bạn đây à, mình đang à, tính bán cái à, cái tủ áo này các bạn đây cái áo nhà mình tự làm nè đó đây có một cánh bằng kiến và một cánh bằng gỗ nha các bạn đây đây đó đây là cái tủ áo của, của mình nè rất là rẻ các bạn cái tủ áo này nhà mình bán với giá là 3 triệu nha à, ờ, các bạn nào mà mà thích thì à, liên hệ với mình nha đó đây dưới đây có hai học ở trên đây có hai cánh nha các bạn đây tầng ờ, tầng bộ khung cảnh nhà mình nè tầng bộ nhà mình đều bằng gỗ hết nha các bạn đó đều bằng gỗ hết đây dàn logo của mình đây Đấy. nhà mình đều bằng gỗ hết đó toàn bộ mọi thứ trong nhà đều bằng gỗ hết các bạn ở đây là toàn toàn bộ ờ, khung cảnh nhà mình nè đấy ghế đồ ờ, đây kể cả cái ờ, cái võng để mà nằm mà cũng bằng gỗ luôn nè các bạn toàn bộ đều bằng gỗ hết nha đấy đây đây, đây, đây là kệ bếp nè bằng gỗ luôn à, kệ bếp tất cả đều bằng gỗ hết nè giường ngủ đồ tất cả thứ cửa nẻo đồ đều bằng gỗ hết nha các bạn ok nãy giờ mình đi lòng vòng vậy à, à mình sẽ à, làm mồi cho các bạn luôn đây các bạn đây là đây đây là cấm cá xay à, nhuyễn nha mình đã xay nhuyễn nó ra như thế này rồi nè ra ra rất là mịn luôn nè đó các bạn bị mình hai lạng cắm cá nha đây là hai lạng cắm cá ok bạn đổ ra cho mình luôn à, các bạn thì các bạn muốn con nhiều ít nha mình à, câu ít mình sẽ à, làm ít cho các bạn cái này mình định mình để để mình câu à, lửa đơn thôi câu cần mấy nhưng mà câu lưới đơn thôi câu cái đơn à, về có à, bốn lưỡi nha các bạn à, đây là đây là một câu cá D2 nè D2 là mà trong màu vàng này các bạn các bạn à, dễ phân biệt nha Đấy, D2 mình cho D2 ít ít ít hơn cái D3 nó, nó ít ít hơn cái cắm cá nha các bạn nè nhớ là D2 nha ít hơn cái cắm, cắm cá thiên nhiên nha à, đây là trứng gà mình sẽ ờ, lấy cái lòng đỏ bên trong ra nha các bạn à, gạo bịch giờ mình sẽ lột cái phô mai trước hai lát phô mai con bò cười nha các bạn bài này rất thích hợp cho chúng ta câu câu câu, câu cá cha cá cha và với lại cá chê nha các bạn Đó. hai lát thôi ok rồi bây giờ mình sẽ lấy cái lòng đỏ của trứng gà ra nha các bạn nhớ nha hai lòng đỏ của trứng gà nha các bạn lấy đâu mình sẽ bỏ vô trong cái phần mồi của chúng ta luôn làm cho các bạn à, dễ à, làm hơn dễ hiểu hơn các bạn cái trứng gà rất dễ lấy dễ lấy cái, cái, cái, lòng đỏ bên trong ra nha tại vì nó không giống như trứng vịt thả dài kia nè xong cái lòng đỏ chúng ta nè bạn đổ ra đây chưa bạn đổ ra trong bài mồi của mình luôn mình, mình luôn đó nè đó rất nhỏ nhàng rõ ràng thôi quả thứ hai các bạn đây ở thứ hai đây rất dễ lấy dễ, dễ, dễ lấy luôn các bạn thì nhẹ, nhẹ là tại vì mình quen lấy cái cách này rồi các bạn đấy được hết rồi ok hai trứng ok các bạn đây các bạn thấy em mồi của ta rất là đơn giản không phô mai D2 cám cá lòng đỏ của trứng vịt đây giờ bạn bóp đều lên mình nha đó sẽ bất nhiễn cái này ra nè bạn nhớ em bồ ta rất là dính nha các bạn rất là dẻo nha cho các bạn câu xong thoải mái luôn không sợ bị à, rã mồi nha các bạn bây giờ mình sẽ chọn thêm thêm nước luôn nha mồi ta nó hơi khô đây đây nước nè mình cho vừa nước thôi cho đâu các bạn bóp cái đó tránh mồi chúng ta nó bị nhão nha các bạn bò bò bò ông ta rất là rất là tanh hăng luôn nha các bạn thật cho ông ta có cha với lại cái chê nha các bạn thấy không mồi ông ta có độ dính rất là rất, rất là cao nè nó bắp thật đều luôn nè đây nè lên mùi rất biệt mà nè ta hồi cho các bạn à, câu à, xong luôn các bạn muốn mà câu đập à, câu hồ á các bạn cho thêm nước luôn nữa cho mồi của ta nó nó dẻo ra nha nó mềm hơn bằng câu sẽ ok hơn chứ mồi này các bạn mà rất oh, xong rất là dính cho các bạn nước uh, chảy thoải mái luôn chảy thoải mái luôn không sợ bị tăng mồi nha các bạn đây là bài mồi mà đơn giản mà hiệu quả nhất là mình đã từng uh, test thử và lên cá thành công các bạn có các bạn làm bạn cầu thử nha đơn giản hiệu quả dễ làm đấy đấy ờ, đơn giản nha các bạn như vậy, vậy là là xong bài một của chúng ta rồi đó đơn giản các bạn rồi các bạn bỏ vô trong cái bịch này nè cho mình nè đó bạn buộc kính lại 4 tiếng sau các bạn đem đi câu ok nha các bạn 4 sau cho chúng ta lên mùi sẽ ok hơn các bạn câu vô tư luôn câu đơn hoặc là câu mấy gì cũng được thoải mái cho các bạn luôn đó đơn giản các bạn đấy nè vậy thôi các bạn chia đơn giản đúng không ok cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha các bạn nếu thấy ờ, về bài mồi này của mình hay nhớ cho mình xin một like nha các bạn và đừng quên bấm đăng ký cho mình ờ, một ờ, subscribe nha